tính tuổi cách tính tuổi rồi là bấm và cách uh, tính ra cung phi bát quái rồi là cách tìm ra là 10 thiên can của tuổi gì đó 10 thiên can của tuổi nào đó Đấy, rồi là uh, ờ, mận sinh là gì rồi công nhân sự nghiệp của tuổi đó nhé bây giờ thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn thì um, hôm nay có một số các bạn nam à, có một số uh, các uh, chú tuổi uh, sinh năm 1961 mà muốn xem mà có tuổi 1961 là tuổi gì thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về cái tử vi tuổi 1961 thì các bạn cũng coi như mình đây là đây là mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn tự mình tính luôn ví dụ ai hỏi các bạn là tuổi 1961 là tuổi gì thiên can là gì cung gì thì mình chia sẻ cho các bạn luôn nhé bây giờ chúng ta có thể bấm có thể tính như sau bây giờ ví một ví dụ đó là trước tiên chúng ta phải học thuộc là 10 thiên can 10 thiên can thì 10 thiên can đó là gì đó là cái con số 0 đó là căn số 1 là tân hai là nhâm ba là quý bốn là giáp năm là ất sáu là bính bảy là đinh, đinh 8 là mậu và số 9 là kỷ từ 0 đến 9 là 10 thiên can thì các bạn phải thuộc cho mình 10 thiên can là như thế canh tân nhâm quý giáp ất bính đinh mậu kỷ đó là mười thiên can thế ví dụ người ta hỏi là tuổi 1961 là là tuổi gì thiên can gì thì 61 là số 1 có phải là số 0 là căn số 2 à, số 1 là tân thì có phải là tuổi 1961 là tân mà chưa biết tân gì Đấy, chưa biết tân gì thì các bạn lấy cái cái năm 1961 như thế này các bạn lấy 1961 mà chia đi 12 chia đi 12 tại sao chia đi 12 tại vì chúng ta tự vi của chúng ta có 12 con giáp chúng ta lấy cái năm sân của, của chúng ta ra chia cho 12 Đấy, chia cho 12 thì nó sẽ bằng Đấy, nó nó sẽ là bằng 5 nó sẽ là bằng con số 5 và bằng con số 5 thì mình sẽ chia sẻ các bạn bằng con số 5 thì một là chúng ta tra bảng tại vì ở trong đây mình đã đã làm sẵn cái bảng rồi Đấy, nó là con số 5 thì các bạn sẽ xem ở đây đây con số 5 này con số 5 này số 5 này đó là sửu thì có phải là một là tân mà cái mà cần lấy ờ, số 5 chia cho 12 đó số 5 đây là sửu đó gọi là tân sửu 1961 thuộc tân sửu Nam Mạng nhé. tân sửu Nam Mạng đấy Nam Mạng đấy rồi là tân sửu Nam Mạng đấy nếu các bạn ví dụ các bạn không cần tra bạn các bạn có thể bấm đầu ngón tay bấm bò ngón tay nhé ở đây là thân này dậu này tuất này hợi này Đấy, tí này tí là ở đốt cái ngón đeo đeo nhẫn này là tí này Đấy, thì ví dụ như là đến 1961 mà chia cho 12 con giáp sẽ ra con số 5 ra con số 5 thì chúng ta cộng thêm một tuổi mụ nữa cộng thêm một tuổi mụ nữa là con số 6 thì con số 6 các bạn đếm nữa đây là đây, đây là đây một rồi hai ba bốn năm sáu số 6 nằm bên đây à, số 6 nằm bên đây nhá số 6 nằm bên đây này thì các bạn gọi này thân này, dậu này tuất này hợi này tí này xỉu này có phải đây có phải là tân xỉu không đó nó là tân xỉu 1961 là tân xỉu nhé Đấy. thì bây giờ thì mình cho các bạn xem nó có phải tân xỉu không thì ở trong sách trong sách đây nè các bạn xem 1961 Tân Sửu này Tân Sửu mà thấy chưa cung cái cung cái, cái mệnh sinh của tuổi Tân Sửu này đó là cung đoài là cung đoài này đây là cái cung sinh các bạn gọi là cung đoài nhá đây là cung đoài đấy thì cái cung đoài này á, thì khi chúng ta sinh ra là ở trong sách tử vi rồi và cái năm này nó là cung sinh cái cung sinh này là theo vậy sách tử vi khi chúng sinh sinh ra vào cái năm nào đó sẽ là vào gọi là cái cái gọi là cái cung sinh của năm đó nhá đó là cung sinh của bạn đó là cung đoài thế bây giờ thì nhiều người mà bảo là tại sao còn cung phi là gì cung phi nam nữ là gì mình chia sẻ cho các bạn luôn cung phi nam nữ bây giờ mình chia sẻ cho các bạn nữa thì cung phi nam nữ thì chúng ta phải dựa vào cái bát quái dựa vào cái bát quái để chúng ta tính thì bây giờ chúng ta lấy cái năm sinh của chúng ta ra lấy một nghìn 1961 bắt quái là bắt quái phải phải chia cho bắt quái là chia số số 9 chúng ta lấy một lấy năm sinh chia số số 9 và chia cho 9 Đấy, chia cho 9 là sẽ sẽ bằng 217,8 thì chúng ta lấy cái, cái dấu phẩy đằng sau đó là phẩy 8 là cái con số 8 thì con số 8 chúng ta lại phải tra bảng Đấy, chúng ta lại phải tra vào bảng nữa chúng ta lại phải tra và bảng với con số 8 là cung gì số 8 đâu đây đúng rồi con số 8 này đây con số 8 nam mạng là cung chấn này ấy cung chấn thì có phải là cung phi của tuổi 1961 là cung chấn mộc 1961 Tân Sửu nam Mạng thuộc chấn mộc nhé mà số 8 là nam mạng thì thuộc chân mộc mà lữ lữ cũng thuộc chân mộc luôn lữ cũng thuộc chân mộc luôn nhé đấy đây là nam là chân mộc nữ cũng chân mộc luôn mà con số 8 là nó là chân mộc thì đó cái cung phi bắt quái để xem về phong thủy của tuổi 1961 Tân Sửu đó là chân mộc là con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt. Đấy, cung phi để xem phong thủy còn cái cung sinh là để xem về tử vi Đấy, từ vi trọng đời và và quan hệ vợ chồng qua tám cung quan hệ vợ chồng thì bạn đã biết mình là nam mạng là cung đoài nhá cái cung sinh là cung đoài thì bạn có thể tìm người uh, bạn vào cái video trên của mình chia sẻ là chồng cung đoài đi tìm người vợ cung gì đó thì bạn vào đó xem thì bạn sẽ tìm được cái cung hợp với mình nhé đấy thì đó là mình đã chia sẻ cho các bạn về cung sinh rồi là cung phi rồi là cách tính ra tuổi mệnh của chúng ta Đấy nhá rồi thì à, tân sửu 1961 nam mạng thì cung đoài trực thâu cung đoài trực thâu nhá rồi cung đoài trực thâu thì mạng bích là bích thượng thổ là đất trên vắt bích thượng thổ đất trên vắt Đấy. À, khắc thiên thượng thủy Đấy. con nhà huỳnh đế phú quý xương con trâu tướng tinh con đời ươi ông quan đế độ mạng nhé ông quan đế độ mạng Đấy. 1961 là mạng thổ đúng là bất thượng thổ đất tò vò Đấy, chấn mộc Đấy. lộ đồ chi ngưu châu trên đường Đấy. đồ chính ngưu là châu trên đường bây giờ mình chia sẻ cho tử vi cho trọn đời cho tuổi Tân Sửu 1961 Nam Mạng nhé về tình duyên trước về cái tình duyên của tuổi Tân Sửu này thì chuyện nhân duyên nam Mạng Tân Sửu được phân ra làm ba trường hợp như sau ba trường hợp như sau nhé những người tuổi Sửu sinh năm 1000 à, sinh vào tháng là tháng 4 tháng 8 tháng 4 tháng 8 tháng 9 và tháng 12 âm lịch có thể phải trải qua 2 đến 3 lần thay đổi tình duyên nó phải phải thay đổi 2 đến 3 2 đến 3 lần tình duyên Đấy, là ai sinh vào tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch là sẽ phải trải qua 2 đến 3 lần tình duyên đó. Còn ai sinh vào tháng à, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch may mắn hơn thì cũng phải trải qua hai mối tình cũng phải trải qua một đến hai mối tình mới mới mới mới yên ổn nhá thế còn những người nào mà sanh vào những năm là tháng 6 này à, những à, những tháng là sinh vào tháng 6 tháng 7 và tháng 11 âm lịch đường tình duyên rất là viên mãn không có sự thay đổi nào một vợ một chồng chung sống hạnh phúc với nhau đến cuối cuộc đời Đấy nhá thì đó là đó là tuổi tân sửu thì chia ra làm ba giai đoạn là như vậy ai sanh vào tháng nào tháng nào thì chúng ta xem vào đây thì chúng ta sẽ biết là sẽ phải cuộc đời và tình duyên nó như thế nào nhé rồi chia sẻ cho tuổi tân sửu này luôn nam mạng về cái đường gia đạo và sự nghiệp vào trung vận ấy, công dân thì đạt đến đỉnh cao nhờ đó mà cuộc sống thêm phần dư dả gia đạo thì yên bình hòa thuận không có biến cố nào xảy ra nhưng sang hậu vận lại có nhiều chuyện rối ren nhờ đường công dân lên cao lên sự nghiệp được bền vững tốt đẹp tài độc dồi dào cuộc sống no đủ Đấy. về công dân sự nghiệp nói chung là rất là tốt rồi mới chia sẻ về cái tuổi hợp làm ăn cho cái tuổi tân sửu nam mạng 1961 luôn thì cái tuổi hợp làm ăn thì là quý mão này rồi là ất tỵ này và bính ngọ này Đấy, là ba tuổi thích hợp để tinh sửu nam mạng hợp tác làm ăn hoặc nhé, làm kết kết hợp làm ăn đó Đấy, nếu mà à, tuổi tinh sửu mà kết hợp với ba tuổi này làm ăn thì mọi chuyện sẽ được bền vững mọi công nhân sự nghiệp sẽ suôn sẻ con đường công nhân sự nghiệp sẽ được thăng tiến khi kết hợp làm ăn với tuổi quý mão ất tỵ và bính ngọ nhé đấy họ chia sẻ cho cho cho tân sửu 1961 nam mạng này luôn vào những năm xung khắc trong đường tình duyên này thì bạn không lên ra như là không lên kết hôn trong những năm này nhé đó là những năm 18 tuổi 24 tuổi 30 tuổi 36 tuổi 42 tuổi 48 và 54 tuổi đây là những năm không nên kết hôn những năm này năm 6 18 24 30 36 42 48 và 54 đây là những năm của tuổi tân sửu không được kết hôn vào những năm này rất là xấu nhé rồi chia sẻ cho bạn à, luôn thì à, tân sửu là những năm gặp khó khăn nhất nhá thì nam mạng tân sửu là có đại hạn vào những năm là 18 24 28 33 tuổi bạn nên an phận thủ thường không nên hùng hợp làm ăn thực hiện những dự định lớn vào các năm này nhé Đấy, không thì sẽ bị hao tài tốn của vào những năm 18, 24, 28 và 33 tuổi đây là những năm không được đầu tư làm ăn nhé rồi chia sẻ cho bạn uh, tuổi sửu tân sửu 1961 rồi luôn về cái ngày giờ xuất hành chúng ta thì ngày giờ xuất hành của chúng ta thì bạn nên xuất hành vào giờ lẻ ngày chẵn và tháng lẻ Đấy, chúng ta lên xuất hành vào những khung giờ này thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn đại cát đại lợi chúng ta đại cát đại lợi chúng ta khi chúng ta xuất hành đi làm ăn hay xuất hành đi đâu đó nhé rồi chia sẻ cho tuổi tân sửu về cái diễn biến của từng năm thế bây giờ thì tân sửu năm nay nói chung là là là, là cũng ờ, ngoài 50 uh, 61 40 tính ra cũng vào 60 tuổi rồi 60 sáu mấy tuổi rồi thì bây giờ mình chia sẻ luôn thì từ năm 1941 tuổi đến 45 tuổi thì năm 41 tuổi có nhiều cơ hội thuận lợi cho sự nghiệp đến năm 42 tuổi gia đạo và chuyện tình cảm được như ý năm 43 tuổi thì thích thích hợp đi làm ăn xa hay giao lưu đầu tư kinh doanh sẽ mang lại nhiều kết quả Đấy, còn năm 44 tuổi thì mọi chuyện bình thường không có gì biến động to lớn nhé đến năm 45 tuổi công việc được suôn sẻ rồi tiếp theo từ năm 46 tuổi đến 50 tuổi thì mọi chuyện đều tốt đẹp nhớ tháng 1 nhớ tháng 1 năm 47 tuổi và tháng 10 năm 48 tuổi có hạn về sức khỏe và tài vận nhé sức khỏe và tài vận Đấy, những tháng còn lại thì bình thường Đấy. sang năm 49 50 tuổi thì vô cùng thịnh vượng về tài vận nâng cao Đấy, năm 49 50 tuổi là tài vận tiền tài nâng cao nhé hết từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi thì có nhiều nhiều hay đẹp à, nhiều tốt nhiều nhiều phần tốt đẹp Đấy. rồi là à, gia đình về cái đường đường vợ chồng thì nói chung là rất là hạnh phúc êm đềm Đấy, bước sang 52 tuổi thì càng như, như cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé 53 tuổi mọi việc ở mức bình thường sang 54 tuổi thì mọi chuyện tốt đẹp con cái thì đạt con cái thì được à, à, con cái thì đạt được những cái địa vị à, địa vị nhất định trong cuộc đời nhé trong 50 năm tuổi thì gia đình êm ấm và yên vui Đấy, và những nhưng mà về cái sức khỏe thì hơi bị suy yếu thì chúng ta hãy cẩn thận về cái sức khỏe nhé rồi cuối cùng mình chia sẻ cho tuổi tân sửu này về cái thơ vận mệnh về cái thơ đoán mạng của chúng ta Đấy, thơ đoán mệnh của tuổi tân sửu này thì tân sửu mạng thổ tuổi này số cùng với mạng nắm lần khắc khe vận thời rời đổi ngửa nghiêng nhiều phen lận đận nắm lần gian nan nếu săn vào mùa hạ thời may thanh nhàn thông thả ít ai dám bì số này chết hụt nhiều khi nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong anh em cha mẹ hai rồng nếu không chồng vợ long đong đội đôi bà nếu không thay vợ đổi nhà cuộc đời luôn chịu vui chiều buồn mai cho hay số ở thiên tài tu nhân tích đức phước nhờ mai sau đấy thì tổng quan thì nói chung là người có tuổi sửu ờ, là số này thì bản thân là thất thường nói chung bản thân bản tính thì thất thường trời xanh quả là người khôn ngoan đấy, số thì có nhiều người uh, thương mến đấy, được nhiều người uh, người khác giới là thương mến nhưng số và mạng có phần khác cho nên tuổi nhỏ có có chết hụt vài lần Đấy, nhưng nhờ hồng phúc của trời ban trời Phật cho lên tai qua lạn khói Đấy, thuận săn vào mùa đông lúc ban đêm thì là quý nhân và săn vào ban ngày thì cực khổ săn vào ban ngày thì cực khổ số phải phiêu bạc giang hồ lập nghiệp ở phương xa xứ người thì mới làm nên sự nghiệp phải lấy vợ ít nhất thì cũng phải hai ba lần một hai lần hai ba lần tùy theo vào cái tháng sinh đó, nói chung là thì nói chung cái tuổi Tân Sửu 1961 này là nói chung là về đường lương duyên rất là chắc trở là phải thay đổi 2 đến 3 lần một hai lần gì đó tùy theo đó thế còn mà ai mà săn vào mùa mùa đông thì lúc ban đêm thì là quý nhân săn vào mùa đông và ban đêm thì là số sướng Đấy, còn săn vào ban ban ngày thì số cực ban đêm và ban ngày là số ban ban đêm là số sướng ban ngày là số cực đó thì cái tuổi này nói chung là về lúc nhỏ thì bị chất hụt vài lần nhưng được trời đã được trời cứu được nói chung được ờ, nhờ Phật nhờ trời cứu đỡ nên là không không sao tai qua lạn hỏi nhé đấy thì mình cũng đã chia sẻ xong cho tuổi tân sửu 1961 nam mạng cũng đã xong đó thì mình cũng xin chấm dứt video tại đây nhá thì à, ai cũng đồng tuổi cũng có nhiều người đồng tuổi 1961 nhưng chúng ta phải khác chúng ta khác vào cái ngày sinh chúng ta săn ban ngày hay ban đêm nó lại khác Đấy. rồi là chúng ta săn vào mùa, mùa mùa xuân hay mùa hạ hay mùa thu mùa đông nó lại một con số khác đấy nó tùy vào cái cái, cái ngày sinh tân ta ngày ngày ban ngày hay ban đêm đấy rồi là mùa gì đó đấy, mùa xuân hay mùa hạ mùa đông đó thì ai mà săn vào ban ngày và à, à, à ai săn vào ban ngày thì là cực khổ nao đau đấy, nhưng ai mà săn vào ban đêm vào mùa đông thì nó lại con số sướng số sướng nhưng mà chỉ có cái là đừng lương duyên không được tốt đường lương duyên thì hay bị chắc trở Đấy, có thể thay đổi là một hai lần về đường lương duyên nhé thì thôi thì ờ, cũng chia sẻ xong cho tuổi ờ, tân sửu rồi đấy thì các bạn à, xem tử vi chúng ta biết trước vận mệnh chúng ta để chúng ta à, phòng mà chắn à, chúng ta nên những năm nào tốt thì chúng ta phát huy năm nào xấu chúng ta nên kiên cử nhé thôi bây giờ clip của mình xin chấm dứt tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn thì à, cũng mong các bạn ủng hộ kênh đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mình người cùng xem nhé để kênh được phát triển mình sẽ làm nhiều clip khác để chia sẻ đến các quý vị nhé và xin chào tạm biệt các bạn nhé